Một kỹ năng hữu ích cho trẻ nhỏ là so sánh kích thước. Một cách để làm điều này là bằng cách nói về những điều lớn nhất và nhỏ nhất. Nếu bạn nhìn thấy một số cây cối, bạn có thể yêu cầu con bạn chỉ vào cây lớn nhất. Sau đó, trẻ có thể tìm thấy cây nhỏ nhất. Bạn có thể làm điều này gần như ở bất cứ nơi nào. Chỉ cần yêu cầu con của bạn tìm ra cái lớn nhất và nhỏ nhất của một loại đồ vật nhất định. Bằng cách này, bạn đang giúp trẻ phát triển khả năng so sánh mọi thứ